Rồi con đứng ngoài thế nha. Ít cần video con. Wow, đừng lui lại, lui lại con, lui lại, lui lại. Đây Rồi. là con cá. À, con cá gì? Con, con cá cá. Con, cá, lóc. lóc. <laughs> cá. lóc thiệt là to đây. yeah. <laughs> Bye dạ. chào bạn. Bạn <laughs> chào bạn. Là cá lóc. Cá lóc. Bạn muốn bơi không? Mình muốn bơi mình muốn bơi ok vậy mình đi bơi nha bye bye. một hai ba chấm ai à, chào bạn khủng long chạy à mình sẽ bơi nha wow <laughs> hay nó chưa chẹp quá nó chẹp quá mình chấm bơi mình chấm bơi trời ơi nó bơi ra trái trái kia ý yeah rồi con đừng có hợp tay xuống dưới nha nó cắn đó rồi ở trên bờ thôi trên bờ thôi khủng long cẩn thận nha không cẩn thận đó chết trên chỗ tôi chết trên chỗ tôi <laughs> đầu lấy cái cây đi đầu lấy cái cây đi là, là lấy cái cây khêu cho nó bơi đi à, cho tôi ơi cứu cho <laughs> cháu khỏi cho cho con cá nó bơi đi trời ơi nó có rong rêu nè cá ăn đi đừng có chọt cái tay xuống nước nha ý nó bơi kìa nó bơi kìa ý nó thích ăn ừ, nó thích ăn đó ừ, trong trẻ cho nó thích thích ăn ừ wow nó bơi kìa con cãi gì đây ta con cá cá chế con cá lóc con cá nhất ừ. nó thích ăn wow bây, bây giờ mình cho cá lóc có bản nữa nha mình cho thêm một bản nữa nha Ê, giờ mình cho thêm một bản cho cá lóc vui nha Xin Đây chào là... các bạn Mình là Mình là Mình là cá gì? Mình là cá gì đây? Mình là Mình có màu hồng nè Ăn không? À mình ăn nhưng mà bạn biết mình tên gì không? <laughs> mình là cá hồng mình... Ừ mình là chết chết chứ không ăn đi <laughs> ok cảm ơn bạn nha trời ơi ngon quá mâm mâm mâm mâm mâm mâm mâm mâm hôn bạn miếng nha chóc cười quá à. mắc cười quá à bạn dễ thương quá à. bạn cá lóc ý bạn có bạn tờ rét hả cho mình gặp bạn tờ rét đi hello bạn tờ rét nè. chào tờ rét bạn cũng màu đỏ hả tôi cũng màu hồng nè thôi tôi đi bơi nha chụp <laughs> wow chụp chết đâu chụp chết đâu nè bỏ cái tay lên con đứng một rồi, trời ơi hai bạn bơi kìa wow rồi con để xích lên đừng chạm nước đừng chạm nước bò lên đây nè rồi rồi giờ nhìn mấy bạn bơi nha ừ. wow đã chưa các bạn ăn chấm ơn mình cảm ơn rồi để bạn xích lên xích lên đừng để bạn ngọt nước ừ, cá lóc với cả gì ta cá lóc con con cả gì đây đâu con dây á cả gì nữa cái là ăn con trai á cá lóc với cả gì trai á cá trả vàng cá lóc phi ủa lộn cá điêu hồng đừng có bỏ tới cái tay xuống nhìn được con rồi bơi đi cho mấy bạn bơi đi bơi đi mình sẽ chọc cho mấy bạn ăn đây ăn đi bạn ơi Mom. hello lóc ơi nước miếng cái lóc gì à, nước miếng cá lóc hả Bong bọng một cá lóc đó cá lóc nó còn hai cái vi kìa đó nó quạt lên nó bơi kìa thấy chưa hay chưa có cái đuôi dài luôn nè đó cá lóc màu gì cây ớt màu đen cây ớt màu à, à. cái diêu hồng màu màu mà, hồng mà hồng mà tờ rét màu gì rồi nè nó bơi lên nè trái ớt mà chả đúng rồi rồi coi cá lóc bơi nè rồi nó có hai cái vây to luôn kìa ừ, nhìn con mắt này trái ớt ơi trời ơi cái con mắt này cá cá bông hoa nè trái ớt bông hoa nè bông hoa nè cá lóc bông hoa gì đây bông hoa à, mà chín nè kia kìa cá lóc nó nhìn con kìa ủa cái diêu hồng cái diêu hồng sao sao không chơi với cá lóc gì hết trơn kìa giờ sao giờ à, ừ, cái này nha cái hầm đó cái diêu hồng bơi mạnh kìa hay chưa không <laughs> cái miệng cái vô không kia đâu kìa cha cha cha kìa ừ. cha cha cha ôi no oh no help me help me help me help me help me help me help me đâu có muốn bơi không dạ <laughs> dạ hả mà trời lạnh quá à, con wow hai bạn bơi cùng nhau luôn kìa hai bạn bơi cùng nhau luôn nước cho em happy. I wanna bạn swim. ơi Bạn ơi Ơi Chú nghe nè à. Rồi thôi bây giờ mình đi ra ngoài cho các bạn bơi tự do đi ha Mình không có ừ. phá các bạn nữa nè Để cho các bạn bơi nè Rồi lấy tay ra Tất lấy cả tay cùng ra. lấy tay ra Lấy tay ra Lấy tay ra Lấy tay ra Rồi bye bye đi Bye bye cho các bạn bơi tự do đi bye bye bye bye tạm biệt hẹn gặp, hẹn gặp lại nha <laughs> <laughs> không hả? rồi bye bye